Xin chào quý hàng đến với trang nhà đất Hoàng Hà Hôm nay nhà đất Hoàng Hà xin giới thiệu cho quý hàng ờ, một căn nhà phố ờ, tuyệt đẹp nằm trên trục đường ờ, Phạm Văn Bạch, phường 15 của quận Gò Vấp Căn nhà này có diện tích là ngang 4, dài 15, được đúc kiên cố, một trệt, một lửng, hai lầu sân thượng gồm có hai phòng khách, một phòng bếp, 4 phòng ngủ, 5 nhà vệ sinh, phòng thờ, phòng giặt và sân thượng trước sau hướng căn nhà này là hướng ờ, đông bắc vừa với lại khách hàng là thuộc ờ, tây tứ trạch giá của căn nhà này là 6 tỷ 800 triệu đồng còn thương lượng rồi bây giờ mình sẽ lướt qua cái ờ, mặt tiền lại một lần nữa với con hẻm trước nhà cho khách hàng xem qua đây là khu vực mặt tiền của căn nhà căn nhà này nằm trong khu hai giá giấy nhà lầu đồng bộ rất là đẹp còn đây là cái con hẻm trước nhà con hẻm trước nhà này rộng khoảng 7 ờ, mét vuông à, hẻm rất là an ninh và bây giờ mình sẽ di chuyển vào khu vực ờ, bên trong của căn nhà Đầu tiên là chúng ta sẽ thấy có một bộ cửa cuốn từ phía ngoài để ờ, giúp ờ, bảo vệ cho căn nhà của mình và tiếp đến là mình sẽ có một bộ cửa ờ, à, được làm từ chất liệu gỗ cam xe rất là đẹp đây là bộ cửa được làm từ chất liệu gỗ cam xe di chuyển vào khu vực bên trong là khu vực phòng khách nếu như chúng ta có xe hơi chúng ta có thể để dưới khu vực chiếc đệt này mình có thể rời cái phòng khách lên trên phía trên lửng còn nếu như nhà mình ờ, chưa có xe hơi thì mình có thể sử dụng cùng một lúc là hai cái phòng khách phòng khách của chúng ta thì bên trái chúng ta chủ nhà đã trang trí chúng ta một cái bức tranh và hai bên tường của chúng ta đã được ốp gạch ờ, bóng kính 80 lên khoảng 1m2 di chuyển vào khu vực bên trong là khu vực uh, cầu thang khu vực cầu thang thì uh, ờ, trụ và tay vịn uh, cầu thang thì được làm từ chất liệu uh, gỗ uh, cam xe uh, mặt đá hoa cương uh, kính cường lực 10 ly phía bên tay trái chúng ta thì uh, chúng ta thấy có một bức tranh bằng uh, đá uh, rất là đẹp và di chuyển lại khu vực phía sau là khu vực ờ, phòng bếp khu vực bếp thì ờ, kệ bếp và tủ bếp của chúng ta thì được làm từ ờ, chất liệu gỗ sồi rất là đẹp và chúng ta đã chúng ta có một bộ bàn ăn đã được chủ nhà sắm sẵn với chúng ta bên tay trái của chúng ta thì chúng ta thấy có một cái tủ rượu để à, phục vụ cho khu vực à, ở dưới trệt này di chuyển lại khu vực phía sau thì chúng ta thấy có một cái à, khoảng sân phía sau và một cái giếng trời ờ, rất là thông thoáng để giúp chúng ta lấy nắng lấy gió và ánh sáng kế bên thì chúng ta có một cái nhà vệ sinh nhà vệ sinh này thì để giúp cho chúng ta phục vụ cho cái khu vực ở dưới tầng trệt này khu vực phòng khách và phòng bếp Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển lên khu vực uh, phía trên là khu vực uh, tầng lửng của căn nhà. Trước mắt chúng ta chúng ta thấy có một cái bức tranh uh, rất là đẹp. Ở xung quanh chúng ta đã được uh, ốp gỗ đây là khu vực ờ, tầng lửng của căn nhà tầng lửng của căn nhà thì ờ, chúng ta thấy là chủ nhà cũng đã đóng sẵn chúng ta à, kệ để tivi à, tủ rượu cùng với đó là hệ thống à, trang trí à, rất là đẹp còn phía sau chúng ta thì à, có một cái khoảng giếng trời phía sau để chúng ta lấy à, nắng lấy gió và ánh sáng cùng với đó là hệ thống đèn trang trí trần thạch cao à, rất là đẹp phía trước uh, tầng lửng Ờ, chủ nhà đã đúc ờ, thêm là chúng ta có, có một cái khoảng khoảng 2 à, mét này thì chúng ta có thể để ờ, bàn à, làm việc hoặc là ghế ngã lưng tùy theo cái à, nhu cầu của khách hàng rồi bây giờ mình sẽ di chuyển lên khu vực phòng ngủ của lầu 1 phòng ngủ số 1 và phòng ngủ số 2 đây là khu vực uh, phía ngoài thì chúng ta cũng thấy có một bức bức tranh bằng đá uh, rất là đẹp phòng ngủ uh, số 1 thì chúng ta thấy là đầu tiên chúng ta thấy có một bộ cửa được làm từ chất liệu gỗ cam xe khung cửa gỗ khoảng um, bản khoảng 20, 23 phân Ờ, rất là đẹp và chắc chắn rồi bây giờ mình sẽ di chuyển vào khu vực bên trong thì chúng ta thấy là chủ nhà cũng đã đóng sẵn chúng ta là kệ đến tivi và tủ quần áo đã được ờ, chủ nhà đóng sẵn phía trước thì chúng ta thấy có một cái ờ, cửa để ra ban công và chủ nhà cũng đã may sẵn chúng ta là rèm cửa đây là khu vực ờ, phòng ngủ số 1 phòng ngủ chúng ta thì ờ, cũng đã được đóng ờ, sẵn kệ để tivi tủ quần áo rất là đẹp và mỗi phòng ngủ chúng ta có một cái nhà vệ sinh riêng biệt để giúp chúng ta sử dụng cho nó thoải mái đây là khu vực ờ, nhà vệ sinh của phòng ngủ ờ, số 1 rất là rộng rãi rồi bây giờ mình sẽ di chuyển sang phòng ngủ ờ, số 2 đầu tiên thì chúng ta cũng thấy có một bộ cửa được làm từ chất liệu gỗ cam xe và bản có cửa gỗ khoảng 23 phân tiếp đến là chúng ta sẽ di chuyển vào khu vực ờ, bên trong khu vực bên trong thì chủ nhà cũng đã đóng sẵn chúng ta là à, kệ để tivi và tủ quần áo cũng đã được à, chủ nhà à, đóng sẵn chúng ta phía sau thì chúng ta lấy có một cái cửa sổ để giúp chúng ta lấy à, nắng lấy gió và ánh sáng còn đây là cái nhà vệ sinh của phòng ngủ ờ, số 2 mỗi phòng ngủ chúng ta thì có một cái nhà vệ sinh cho nên là chúng ta sử dụng ờ, rất là ờ, thoải mái rồi bây giờ mình sẽ di chuyển lên phòng ngủ số 3 và phòng ngủ số 4 của căn nhà mình xin nhắc lại là căn nhà này nằm trên trục đường Phạm Văn Bạch phường 15 của quận Gò Vấp Căn nhà có diện tích là ngang 4 dài 15 được đúc kiên cố một trệt một lửng hai lầu chân thượng và gồm có hai phòng khách một phòng bếp à, bốn phòng ngủ năm nhà vệ sinh phòng thờ phòng giặt và sân thượng trước sau hướng của căn nhà này là hướng à, đông bắc phù hợp với lại khách hàng là thuộc à, tây tứ trạch giá của căn nhà này là 6 tỷ 800 triệu đồng còn thương lượng trời đây là khu vực ờ, phòng ngủ ờ, số 3 của căn nhà. Phòng ngủ số 3 và phòng ngủ số 4 thì nó cũng giống như phòng ngủ ờ, số 1 và phòng ngủ số 2. Những chúng ta cũng đều có là um, tủ quần áo rồi kệ để tivi đã được may sẵn. Mỗi phòng ngủ một cái nhà vệ sinh riêng biệt căn nhà này nằm trên ờ, trục đường ờ, Phạm Văn Bạch cho nên là chúng ta có thể di chuyển về trung tâm thành phố bằng con đường ờ, Trường Trinh hoặc là con đường Quang Trung từ vị trí căn nhà này di chuyển về tới giờ trung tâm thì cũng khoảng 20 đến 25 phút tùy theo cái mức độ di chuyển của từng người đây là khu vực phòng ngủ số 4 Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển lên khu vực phía trên là khu vực ờ, phòng thờ vùng chặt và sân thượng trước sau Đây là khu vực ờ, phòng thờ và phía trước là khu vực ờ, sân ở phía trước còn đây là cái uh, quang cảnh phía ngoài nhà của chúng chúng ta thì nằm trong cái hai dãy nhà lầu đồng bộ uh, hẻm uh, à, 7m hẻm uh, thông rồi bây giờ mình sẽ di chuyển sang khu vực ờ, phía sau của khu vực ờ, phòng giặt và sân ờ, phơi nếu như quý hàng quan tâm đến căn nhà này thì hãy nhanh tay liên hệ theo số điện thoại đang hiển thị trên màn hình hoặc là truy cập vào website nhà đất hoàng hà vn một lần nữa nhà đất hoàng hà xin kính chào và hẹn gặp lại quý khách